Hi everyone, my name is John and today I'm going to help you to do uh, the video homework. Chào mọi người nha, em là John và hôm sẽ dẫn mọi người quay cái à, đọc lại cái này và mọi người sẽ quay ha. Mọi người sẽ cố gắng là đọc cái từng từ đơn lẻ sau đó đọc vào câu uh, nhá để em có thể sửa được. Mình cứ đọc chậm thôi, không cần phải đọc nhanh ha, đọc chậm để em sửa từng cái từ đơn thì em sửa nó dễ ha. OK kìa nào mình sẽ có cái phần đọc âm này và cái hội thoại ha so now let's get started đầu tiên ạ đó là cái âm ơ cái này là còn là đọc là âm ơ nhá cái này là ơ dài này ơ ngắn và cái này là âm o thì âm ơ nó điểm một cái điểm của người Anh Mỹ ấy, đó là họ cong lưỡi họ đọc âm ơ xong rồi họ họ cuộn cái lưỡi họ lại đó là ơ nhá và cái âm or này cũng tương tự đọc âm or xong rồi họ cuộn lưới lại để cong lên ví dụ những cái từ earn thì bình thường ấy nếu mà không cong lưới mình đọc là earn earn earn là anh anh còn anh mỹ thì đọc là earn earn à, khác nhau anh anh này earn anh mỹ à, anh anh earn anh mỹ earn earn earn đó vậy thì bài này mình phải cong được lưỡi nhá để anh mỹ ha nha let's get started và mình cùng nhau đọc nhé ok first one or or earn I learn to earn money I learn to earn money I learn to earn money mình sẽ không đọc là I learn to earn money nó không cong lưỡi mình thì cong lưỡi lên I learn to earn money okay number two bird bird bird an early bird an early bird an early bird there về là âm a âm mơ bình thường mình sẽ đọc cái từ này từ there tuy nhiên ở đây viết cái từ này âm ơ âm ơ ngắn ha thì mình ơ nhưng mà cái âm ơ này thì nó lại là dạng yếu cái từ there có hai cách đọc dạng mạnh là đọc là e there dạng yếu đọc là the thì cái này viết dạng yếu mình có thể đọc there hoặc là the cũng được ha nhưng đang luyện âm ơ mình có thể thành ơ ha there is an apartment there is an apartment there is an apartment. But, but, but they don't like us. But they don't like us. But they don't like us. Or, um, or, yeah, um, or the mình là như âm o nhưng mình cố gắng cong nữa thì có âm r ha cái từ so này thì nó không có âm r nên ai cũng đọc được thôi mình đọc là so à. so à, sờ bình thường nên so à. tròn cái miệng hơn âm việt là được ha he saw me four days ago he saw me four days ago he saw me four days ago port port còng lưỡi ạ a seaport is on a shore a seaport is on a shore ok cái từ on này mình đọc là âm a nhá on, là anh mỹ nhá anh anh đọc là on mình đọc là a âm a on, on. a seaport is on a shore next one were were the birds were hurt the birds were hurt the birds were hurt những con chim này đã bị đau những con chim đã bị đau fur fur a uh, fur for her birthday a fur for her birthday một chiếc áo lông cho uh, cho cái sinh nhật của cô ấy was was um, uh, was uh, was từ này thì đọc là were từ này đọc là was gồm ba chữ gồm bốn chữ đấy the cái này mình đọc mình là there nhé nhưng dạng yếu đọc là the the was a sofa. There was a sofa. For dạng mạnh đọc là form or nhưng dạng yếu đọc là fur, fur nhiều cong lưỡi. I have a banana for you. I have a banana for you. I have a banana for you. Short short the hôm này lè lưỡi nha the fork is short the fork is short the fork is short cái dĩa này nó ngắn cái dĩa này ngắn daughter no no no no daughter daughter daughter a small daughter a small daughter cái từ small mình đọc là small a small daughter daughter ok ừ, một một đứa con gái bé cái bỏng next one âm sờ âm sờ này thì mình đọc là sờ sờ nặng ha mình đọc sờ nặng ha ờ, có cái uh, uh, uh, trong tiếng Anh thì có hai loại sờ a sờ nặng sờ nhẹ ha ví dụ như là cái âm sờ cái từ C này ấy, thì nó là nó là C như kiểu cái từ uh, ờ, C lanh nhá mình đọc sờ sờ bình thường như sờ Việt Nam luôn còn cái từ she she này ấy, thì nó là sờ nặng ha thì mình là đọc là she she nhé sờ sờ nặng sờ nặng ấy. ngày xưa hồi mỗi giáo mới có hai sờ she tình nhá với cái là she she lành she tình bằng cách là chu mỏ ra tròn môi chu mỏ cong lưỡi và xì hơi ra sờ sờ ra Đó. cái này phải luyện nhiều bởi vì cái âm tiếng việt mình miền bắc là không có cho nên là mình à, hay nói nhanh ấy cứ cô ấy cứ toàn si thôi về luyện là she nói chậm là she nhé ok sẽ bắt đầu đọc she has a no, no, no, mission me mình đọc là mission không đọc là mission chữ y chuyển thành chữ e nhá. she has a mission she has a mission nối âm này she has a she has a mission cô ấy có một cái nhiệm vụ sure sure ư ngắn ha sure. Sean is sure about it. Sean is sure about it. Sean is sure about it. Uh, Sean, ông Sean này thì chắc chắn về cái vấn đề đó. Sure about something là chắc chắn về cái vấn đề gì đó ha. Luxury. Luxury, sang chảnh, sang trọng. She should live in luxury. She should live in luxury. Cái từ y ngắn mình đọc là e nhá. Live in chứ không đọc là live in ha. Live in đối âm live in. She should live in luxury. Cô ấy nên sống trong sự sang trọng. Russia. Russia. Nga. She lives in Russia. Chứ cái từ cho Z này vào ngôi số ba số ít là số Z nhé. She lives in Russia. Không đọc là she lives in Russia. Lives in. Lives in. Đổi y ngắn thành E. Đó. tiếp thôi. Tiếp theo. Sang cái bài này. Sang cái bài này đọc nghe về hobby ok so rất là dễ thôi mình đọc từng từ trước không đọc câu hay xóa ha chậm thôi để mình sửa được từng cái âm một what do you like doing in your free time what do you like doing in your free time what do you like doing in your free time your your cong lưỡi nhé con r cong lưỡi in my free time I love going shopping and learning English going mình không đọc là going mà là ảnh nhé không đọc in mà là ảnh ảnh go ảnh cái từ đọc không đọc là shop mà đọc là xa nhé xa xa xa thành không đọc là shopping mà là shopping đổi thành âm e shopping learning English how I don't know in my free time I love going shopping and learning English how often do you go shopping? How often do you go shopping? I go shopping once a no, once a week. Chỗ này once a week is dài thì nối này once a week. I go shopping once a week. Who do you often go shopping with không được là with mà đọc là air with who do you go shop who do you often go shopping with I often go shopping with my friends I often go shopping with my friends. How do you feel is that feel đó là e o nhé feel when you go shopping how do you feel when you go shopping I feel is that happy and comfortable trọng âm rơi vào từ com comfortable comfortable như comfortable chứ không đọc for table là sai ha comfortable giờ nhỉ comfortable ai đọc là comfortable là sai comfortable mới đúng comfortable I feel happy and comfortable what don't you like doing in your free time what do you like doing in your free time I don't like playing video games because it wastes that hai phát my time that hai phát nhé wastes đấy chữ tờ đi mà giật hai phát I don't like playing video games mình đọc chỗ này là ve ve video chứ không đọc là vi nhá nào vì video games because không đọc là because mà là b b b b b e e because it wastes my time I don't like playing video games because it wastes my time đúng quá tức là mọi người luyện cái phần này chú ý các âm cong lưỡi nè mà có cái âm your đó, có cái âm your đây này cái tầm your đọc là your hoặc là your nhưng phải cong lên âm r lên không đọc là yo yo nhé your sờ cong lên shopping learn learn learn learn learn không đọc là learn mà learn learn learn đấy không nhớ ha mà quan trọng là cái bài này này đây các cái âm bird word heard phải cong được lưỡi lên nhé đó mọi người quay bài rồi đăng lên uh, cái nhóm Facebook đăng cái nhóm Facebook ấy, uh, Go Sunday English Club mọi người tác tên Trịnh Đình Tiến vào để em chữa à Đừng gửi vào nhóm Zalo nhóm Zalo nó chơi bài nhá yeah. Go Go Sunday English Club tác của em vào để em chữa cho ha uh, có thể đăng lên YouTube đăng lên cái link YouTube ấy, xong là kéo cái link YouTube về cái Facebook ừ, nắn vào đấy cũng được ờ, để để đỡ phải chờ lâu ha ok see you